Chào các em, hãy kể cho thầy về các con vật các em vừa thấy Tôi răng to, chắc khỏe Làm sao ta có răng to, chắc khỏe Ừ, hãy xem tại sao nha Kem Colgate với công thức hai nguồn fluor và canxi độc đáo Làm răng chắc hơn như đã làm chắc vỏ ốc này Giúp ngăn ngừa hiệu quả sâu răng do vi khuẩn Vậy tại sao chúng ta nên dùng Colgate Colgate cho răng chắc khỏe và không sâu răng